chào anh em chào mừng anh em à, quay trở lại với channel của mình thì uh, mình là phạm lê sáu à ở đầu clip thì uh, mình thông báo với anh em điều này thì uh, mình nhận uh, dịch vụ facebook điều đặc biệt là mình uh, nhận làm nô em uh, 5 giây cho anh em nha không uh, cần đá chết coi kênh giả hoặc là gì hết á chỉ cần uh, cái nick với lại cái id card ok thì uh, giá một lít là 40k một lít nha ok mình làm uh, tốc độ về cho anh em luôn đấy ok thì uh, vào vấn đề chính luôn thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em uh, tạo một website url xe cho anh em nha là website uh, tặng xe đấy okay. thì uh, đầu tiên anh em uh, cần chuẩn bị một cái cho mình uh, tải mã code nha code thì uh, mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em cái okay, đầu sau sau đó anh em uh, vào uh, 000 webport.com nha đấy cái này là hot free cho em sau đó anh em à, đăng nhập à, cái à, gmail vào cho mình nha để anh em đăng nhập cái gmail vào cho mình thì ở đây mình sẽ nhập cái gmail này Đấy. nếu mà anh em mà anh em nào mà lần đầu tiên ờ, đăng nhập vào á nó sẽ hiện lên ờ, các bạn như này anh em ờ, chỉ nhấn là ship ship ship thôi đó anh em nhấn bỏ qua sau đó là cái này là giao diện chính nè anh em thấy góc này không đấy anh em nhấn vào anh em điền tên website đấy website anh em muốn ở dưới này là mật khẩu anh em nhập mật khẩu gì cũng được cho anh em nhấn cái này đây anh em nhấn red ở đây thì à, mình tạo rồi nên là à, lúc nãy à, mình test đấy test thì mình cho anh em nếu mà anh em nhấn red xong anh em nó sẽ hiện lên cái này anh em nhấn túp lót này đây túp nào này đây anh em để nó lót xong rồi ở đây thì uh, mình sẽ xóa làm để, uh, lại cho anh em nha đấy ok rồi khi uh, anh em uh, nhấn upload thì nó sẽ hiện lên cái bảng này anh em uh, đây nhấn upload file này anh em uh, chọn tới cái file và chọn tới cái file mà anh em uh, vừa download uh, cái code về đấy đó đây, chính là cái luôn mà nè mà nhân gốc lót đây ok thì uh, nó đã xong rồi anh em uh, nhấn dài đen nha nha anh em dài đen nó ra đây rách nè ok ok đã xong nha anh em uh, vào ờ, cái thư mục mà anh em vừa đã dán nén nha đấy anh em vào vào này mình vào anh em ờ, copy toàn bộ hết ờ, cái này ra ngoài ờ, ra ngoài cái chính á ra ngoài cái cái cái chương mục đầu tiên luôn nha cái dòng xuống mày làm lại nha nó bắt uh, điện mật khẩu đây anh em à, à, vào lại nè đây anh em anh em nhấn mua ve nè anh em mà chọn xe nè đây anh em thấy không thấy à, chữ full list nè anh em nhấn vào sau đó anh em nhấn click anh em nhấn mua ve vào, sau đó anh em tắt ra anh em à, quay trở lại à, Mazda anh em à, anh em tiếp xem vào web tiếp xem nha đấy ok thì đã xong rồi anh em sau đây thì mình sẽ hướng anh em đổi cái cái chữ Nguyễn Trung Hiếu này thành tên tên của các fan nha ok anh em chào lại anh em mình vào lại trang lúc nãy nha đây anh em à, thấy chữ idol nó vào đấy anh em thấy chữ Nguyễn Trung Hiếu thành tên của các bạn nha đấy đặng Duy Phong nè ok anh em nhắn sell sale lâu ra đấy anh em qua này anh em ép năm lại nha thấy không đổi tên liền không ok anh em à, thấy clip hay thì à, nhớ like à, chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nha giúp mình đặt một cái sắp sớm nhất ok bye anh em